gần được nước bám mất rồi cái này muốn chặt thì chặt mà cái này cũng chặt không chặt được 没错。 Không, không sao đâu. Còn lên một khóa ở Khóa khóa rồi, khóa khóa rồi, không sao đâu. Xuống, xuống được mà. Sợ này không? Không, không, không lên đâu. Không lên được. Bye. 不公啊。 từ từ, từ nha thử luôn ha ờ, bỏ vào lại lo voy a dejar đây, đây, đây. đây. đây. Để em coi cái nào đấy Một xem thấy cái đường đó. Một đèn thấy nó, nó, nó. Bỏ vào ánh đèn cái này Nhìn xem cầm cầm Cái này mà cái công trình nó là bỏ lên mà chưa gắn khóa Tại nhìn vô nên lấy sự đẳng cấp của mình Còn mấy cái đơn vị khác là lấy tay á Khóa thì mình bắt sâu mà Nên giao cửa người ta khóa bắt sâu Anh em bắt máy tay này rồi à. Cái máy phải khóa tay rồi Đúng rồi Máy phải khóa rồi Khóa. khóa rồi làm sao bằng này được